Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thay chức Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh khi dịch COVID-19 căng thẳng. Một quyết định điều chuyển công tác mở ám. Theo một nguồn tin tôi được biết từ một người thân làm việc trong chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nguyên nhân chính mà ông Phong bị điều đi là vì ông Phong không đồng ý sử dụng quân đội ở ngoài Bắc đưa vô Nam chống dịch COVID-19. Ông Lê Văn Đơn, một cư dân ở Sài Gòn vào tối ngày 24 tháng 8 cho biết, như vừa nêu khi đề cập đến thông tin ông Nguyễn Thành Phong thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đăng tải thông tin Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Thành Phong làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bộ Chính trị trong cùng ngày 20 tháng 8 đồng thời ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương theo quyết định số 305 QDNS TVK. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già vào tối ngày 24 tháng 8 lên tiếng nhận xét với AFA rằng Quyết định của Bộ Chính trị điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Thành Phong là một quyết định trái với luật định hiện hành. Dựa vào luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, ví dụ như quyết định điều chuyển ông Nguyễn Thành Phong rõ ràng rất là khuất tất bởi vì một quyết định quan trọng tới như vậy mà lại không hề có số, có ngày gì hết. Trong khi đó, ông Lê Hải Bình thì ghi rất rõ ràng. Tôi muốn nhấn mạnh, cùng vào ngày 20 tháng 8, thì chỉ có thông tin mang tính chất mờ ám, mà cả chục trang báo lại không có trang báo nào cho biết quyết định điều ông Nguyễn Thành Phong mang số mấy và ngày ban hành của quyết định đó. Không hề có, chỉ có một dòng thông tin chung, đó là Bộ Chính trị vừa quyết định ông Nguyễn Thành Phong, như vậy thế thôi. Báo mạng lao động vào ngày 23 tháng 8 cho biết Bộ Chính trị ra quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong từ ngày 20 tháng 8 Mặc dù vậy, công văn chỉ thị 11 được ban hành vào ngày 22 tháng 8 vẫn do ông Nguyễn Thành Phong trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được nói là lên kế hoạch dự kiến sẽ bầu chọn tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 8 và tiến hành miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Thành Phong, sau đó sẽ trình Thủ tướng phê chuẩn. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già giải thích theo Điều số 84 Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương 2015 quy định được thực hiện theo trình tự bao gồm Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến, kết quả miễn nhiệm phải được Thủ tướng phê chuẩn theo quy định tại Điều 83 của Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương 2015. Do đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng Việt ông Nguyễn Thành Phong bị cho thôi chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành theo quy trình ngược. Tuy vậy, đài AFA ghi nhận cũng có không ít ý kiến của người dân Sài Gòn tán đồng việc ông Nguyễn Thành Phong đột ngột bị điều chuyển công tác. Ông Nguyễn Đình Đệ, người dân ở Thủ Thiêm, vào tối ngày 24 tháng 8 nói với AFA quyết định cho ông Nguyễn Thành Phong thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là không bất ngờ và là điều tất yếu. Tại vì với cương vị là chủ tịch của một thành phố mà ông Phong lãnh đạo, đặc biệt trong việc chống dịch bệnh quá tệ, lệnh giãn cách xã hội áp dụng suốt gần 3 tháng trời là ông Phong chưa hề có động thái nào hỗ trợ cho người dân nghèo, để cho người nghèo chạy tứ tung dẫn đến lây nhiễm cộng đồng tăng vọt lên, đó là điểm dở của ông Phong. Ông Đệ còn cho rằng kể từ khi ông Trương Tấn Sang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài cho đến ông Nguyễn Thành Phong thì chính sách an sinh xã hội không được cải thiện nào tốt hơn cho người dân. Nếu một người dân vào bệnh viện thì việc đầu tiên là được hỏi có bảo hiểm không và có tiền không, không bảo hiểm không tiền thì nằm đó. Còn trẻ con đi học thì bây giờ là đủ thứ phí, có thể nói thẳng rằng nếu gia đình nào khó khăn thì con chỉ có dốt thôi. Ông Đệ và một số cư dân Sài Gòn, đài AFA tiếp xúc đều bày tỏ họ trông mong vào vị tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa được bầu chọn vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Kỳ vọng gì ở tân chủ tịch Phan Văn Mãi? Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ông Phan Văn Mãi được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chính thức bầu chọn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thành Phong, với sự tán thành của gần 98% đại biểu tham dự. Những người dân mà đài AFA trao đổi ngay sau khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh công bố ông Phan Văn Mãi là tân chủ tịch, nói rằng họ mong muốn bí thư Nguyễn Văn Nên và chủ tịch Phan Văn Mãi cùng với giới chức lãnh đạo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra sức dập dịch COVID-19 để đời sống dân chúng trở lại bình thường, nâng cao phúc lợi an sinh xã hội cho người dân được ấm no sau cơn dịch bệnh hoành hành. Bởi vì theo như các cư dân ở Thủ Thiêm thì nói ngắn gọn là hơn 2 tháng qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh và người dân Thủ Thiêm đã chết đói rồi. Những người dân ở Thủ Thiêm còn kiến nghị với tân chủ tịch Phan Văn Mãi rằng họ hy vọng ông Phan Văn Mãi sẽ giải quyết rốt giáo và dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm đã kéo dài gần hai thập niên qua sau sự trông đợi mỏi mòn của họ. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi Phát biểu khi nhận chức vụ vào ngày 24 tháng 8, nhấn mạnh rằng ông sẽ khẩn trương chỉ đạo tập trung cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch COVID-19. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nêu lên quan điểm của ông trước lời tuyên bố của tân chủ tịch Phan Văn Mãi. Đối với riêng cá nhân tôi, là một người đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi không có nhiều niềm tin đối với ông chủ tịch mới này. Bởi vì ông này đã phát biểu mà có thể nói là dư luận rầm rộ lên tiếng chê trách thời gian qua – đó chính là câu lấy sức dân lo cho dân. Tôi thực sự không hiểu ông lấy cái gì trong dân để mà lo cho dân, trong khi người dân có thể nói rằng bị kiệt quệ, cạn kiệt và thoi thóp thở trong những ngày này. Vì vậy tôi hoàn toàn không có một chút niềm tin nào đặt vào ông Chủ tịch Phan Văn Mãi. Ông Lê Văn Đơn tỏ ra lo ngại nếu tân Chủ tịch Phan Văn Mãi vẫn tiếp tục biện pháp kéo dài giãn cách nghiêm ngặt, ai ở đâu ở yên đó Cùng với sự hiện diện của lực lượng quân đội hùng hậu thì có thể hiệu quả chống dịch bệnh không được như mong đợi. Với tôi, hình ảnh chống dịch bằng xe tăng, bằng súng đại liên thì kết quả chống dịch chưa biết như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều là đã gây cho người dân một sự sợ hãi đối với quân đội. Tại vì thực tế mà nói thì chống dịch đâu cần đến các thiết bị dữ dội như vậy. Bác sĩ Phan Xuân Trung, một bác sĩ thường xuyên công khai đóng góp ý kiến cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 24 tháng 8 rằng ông dự đoán trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9, con số người nhập viện do COVID-19 sẽ giảm mạnh. Bác sĩ Phan Xuân Trung đề nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nên có kế hoạch sớm tái lập sinh hoạt bình thường của xã hội trong thời gian một tuần nữa –